Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng tất cả tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Let's go. Go go go. ok qua bốt luôn u uh, gần đến bốt trời biết thật trời ơi Здравствуйте. Пойдет. rồi còn con bốt to quá u thắng thắng yeah tuyệt vời Trời ơi, mới thế rồi Cookie. to play something but do not be wrong. I'm a little teapot, fat, short, and stout. Eat, eat, eat, Stop, please! Think of your karma! La, la, la, la, la, la. I'm getting post-traumatic stress disorder. I'll never sleep again. something else. ô lâu u uh, thế mà không vào ui thế mà không được 오케이 오 이거야? Ủa tí mà ăn máy bay thì ngon chết rồi năm của mình ok thằng này ăn luôn được mày mày vừa đấy úp sọt nó úp sọt nó úp sọt nó ok hút con hồng này